Xin chào các bạn đã quay lại với con học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài bài bài bài 25, trang 32 trong thuyết trình vở bài tập toán lớp 3, tập 1. Bài này gồm có 3 phần. Phần 1 là viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu, phần 2 là giải bài toán. Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán. Đây, rồi tiếp đến bài 3 là viết số thích hợp vào chỗ trống rồi giải bài toán. Đây. Rồi chúng ta bắt đầu làm thế nào? một viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu mẫu 1 phần 2 của 6 kg là 6 chia 2 bằng 3 kg

54 chia Này gì? Mình làm mét cho mình. Mét. Mét là 54 chia 6 bằng 9 mét. 1 phần 6 của 48 phút là 48 chia 6 bằng 8 phút 1 phần 2 của 16 giờ là 12, 16 giờ chia 2 bằng 8 giờ. 2. Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán. Có 16 kg. Bán đi hết 1 phần 4 số nho. Chấm hỏi số kg là là một quầy hàng có 16 kg nho và đã và đã bán được 10 1 phần 6 số nho đó hỏi quầy hàng 1 phần 4 số nho đó hỏi quầy hàng đã bán được mấy kg nho nhà số kg nho quầy hàng đã bán là 16 chia 4 bằng 4 kg đáp số 4 kg rồi chúng ta đã xong bài 2 tiếp đến bài 3 viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán đây Đây chúng ta đếm thử coi Bài này bên đây có mấy con gà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ở đây chúng ta có 18 con gà Đây, ở dưới đây là trong hình vẽ có 18 con gà A tìm 1 phần 6 số con gà trong hình trên B tìm 1 phần 3 số con gà trong hình trên Nè, chúng ta giải bài toán là Vậy chúng ta ghi là 1 phần 6 số con gà là 18 Chúng ta chia cho 6 bằng 3 con gà Rồi B 10, 1 phần 3 số con gà là 10, 18 chia 3 bằng 6 con gà Rồi chúng ta đã xong bài 25 Tiếp đến bài 26 Trên 34 chia số có bài này gồm có um, có 4 phần phần 1 là đặt tính rồi tính theo mẫu phần 2 là viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu mỗi ngày phần 3 là giải bài toán theo giải bài giải đố phần 4 là so sánh rồi chúng ta bắt đầu làm thế nào? sáu mươi chín chia ba Đây chín này chúng ta sáu này chúng ta chia cho ba bằng hai Rồi hai nhân cho ba bằng sáu 6 trừ 6 bằng 0 Chúng ta đem 9 này xuống 9 chia 3 bằng 3 Rồi 3, 9 trừ 9 bằng 0 Đây Kết quả sẽ bằng 23. Đây là bài toán hết. Chia hết. Chia hết. 86 chia 2. 8 chia 2 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 6. 8 trừ 8 bằng 0. Đem, chúng ta đem 6 này xuống. 6 chia 2 bằng 3. 6 trừ 6 bằng 0. Vậy là kết quả là bằng 43 Này nhân lên Đây, này nhân lên là 3 nhân 2 bằng 6 Đây, rồi chúng ta trừ đi nữa là bằng 0 24 chia 2 2 chia 2 bằng 1 Rồi 1 nhân 2 bằng 2 2 2 hai này chúng ta trừ xuống bằng 0 4 chúng ta đem xuống 4 này xuống là 4 chia 2 bằng 2 rồi 2 này 2 nhân 2 này bằng 4 vậy chúng 4 trừ 4 bằng 0 vậy kết quả là bằng 12 A à, 1 phần 4 của 84 kg là

Rồi chúng ta đã xong bài 2, tiếp đến bài 3 là mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một nửa ngày có bao nhiêu giờ? Thì chúng ta lấy là số giờ một nửa ngày có là 24 chia 2 bằng 12 giờ. Đáp số 12 giờ. bốn là so sánh 1 phần 2 giờ 30 phút là bằng 1 phần 3 giờ là 40 phút lớn hơn 1 phần 5, 1 phần 6 giờ 1 phần 5 giờ 1 phần 5 giờ giờ lớn hơn 1 phần 6 giờ 1 phần 1 phần 2 giờ 1 phần 3 giờ 1 phần 2 giờ lớn hơn 1 phần 3 giờ rồi chúng ta đã xong bài 25 và bài 26 Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận mình sẽ giải đáp cho Các bạn nhớ đăng ký xe cho bạn bè cùng học nhé Bye bye